Bạn có thể giúp trẻ tìm hiểu về vị giác bằng cách thử các loại thức ăn khác nhau. Bạn có thể hỏi trẻ thức ăn có mùi vị như thế nào, ngọt, mặn, đắng hoặc chua để dễ dàng hơn. Bạn có thể cho trẻ hai lựa chọn cùng một lúc. Ví dụ, bạn có thể cho trẻ nếm chanh và hỏi nó có vị chua hay là ngọt. bạn có thể đưa cho trẻ một cái bánh mặn và hỏi nó có vị mặn hay là chua. Hoặc bạn có thể đưa cho trẻ một ít đường và hỏi nó có vị đắng hay là ngọt. Hoạt động này giúp trẻ học cách nhận biết các mùi vị khác nhau